do nào mà cơn gió nào mà đưa Nhung đến với cái retreat của mình vậy? Nhung có thể chia sẻ về một cái lý do đặc biệt thôi thúc mình được không? À, thật ra là em tham gia cái lớp học uh, ờ, transforming art của thầy trước thì lúc đó em học cảm thấy thầy ừ, có một nguồn năng lượng rất là thôi thúc em wow sức hút là từ nguồn năng lượng thầy Ojas dạ, đúng không ừ. <laughs> nhưng mà thật ra thì cái chuyến đi này em cũng uh, suy nghĩ nhiều tại vì cái cái nguồn tài chính của em cũng uh, hơi cạn kiệt ừ. Thế nhưng mà là... với lại một phần nữa là cái cái cái ngày nghỉ phép của em á cũng hơi ngại xin ngày nghỉ ờ, liên tục vậy nhưng mà không biết sao nó à, vũ trụ nó thừa đẩy em <laughs> tạo điều kiện cho em nghỉ phép dài hạn <laughs> ờ, khi mình đã mong muốn thì kiểu gì anh chủ cũng đặt cho mình suy nghĩ là uh, tự nhiên nó có cái điều kiện tốt vậy chắc cũng có lý do để mình tham gia nên là em quyết định tham gia lắng nghe theo dòng chảy Thế thì khi mà đến đây rồi ấy, thì từ cơ sở vật chất này rồi từ cái cách mà các bạn tình nguyện viên phụng sự cho mình thì uh, Nhung có feedback gì gửi lại cho bọn chị hay không và đã khiến Nhung cảm thấy là có hỗ trợ thuận lợi nhất cho quá trình chuyển hóa của mình hay không? Thực môi trường với lại con người với lại các bạn uh, tình nguyện viên đó với em không có gì để chê cả rất là dễ thương ai cũng dễ thương hết trơn á dễ thương giống mình đúng không dễ <laughs> không dễ thương hơn mình luôn để chị tưởng khi mình dễ thương thì mình đến đâu gặp mọi người toàn dễ thương vậy không nhưng mà em thấy mọi người à, ở thì vai designer thấy có nét gì đó rất là nữ tính luôn á mấy cái bạn ừ. bạn nữ rất là nữ tính luôn thế mấy bạn nam thì sao em mấy bạn nam ờ, mấy người em để ý em bị ý bằng nữ thôi <laughs> chỉ ngắm mỗi nữ thôi ok cảm ơn em thế thì trong 7 ngày ở đây trong cái hành trình chuyển hóa của mình á thì em thấy sự chuyển hóa mạnh mẽ nhất của mình là như thế nào em có thể chia sẻ lại được không cảm nhận nào em cảm thấy sự chuyển hóa nào lớn nhất trong mình hay là một bài học nào của thầy mà làm em thấy sâu sắc nhất cảm nhận sâu sắc thì em cũng không rõ nữa chỉ là sau 7 ngày ở đây thì em cảm thấy là uh, những ngày qua em rất là vô tâm với gia đình ừ. ừ. thì em nghĩ là sau này em sẽ cải thiện mình hơn về việc mình thương yêu ba mẹ nhiều hơn nó cũng là một cái sự nhận ra rất là lớn một cái nút thắt khá lớn khi mà mình gắn được cái tình cảm gia đình mình rồi thì tự nhiên nó sẽ thông suốt nhiều thứ lắm không thật sự thì gia đình em rất là thương yêu em nhưng mà tại em vẫn thấy em không không có tình thương của em nó không có đủ lớn dành cho ba mẹ hôm nay mình nhận ra rồi dạ. chắc chắn chặng đường sau sẽ khác cái sự chuyển hóa đối với gia đình là sự chuyển hóa cực cực kỳ lớn nhung ạ chúc mừng nhung rất là nhiều thế thì cái cách mà thầy đưa những bài học cho mình ấy thì theo nhung có gì đặc biệt cách mà thầy mang đến những bài học cho mình nó có phải là giống như cách mình học trên trường lớp hay không có cái gì mà em bảo là nguồn động lực em đến đây là vì năng lượng thầy Ozas dạ, đúng. em có thể nói cụ thể hơn năng lượng để nó như thế nào Sức mạnh em gì đặc biệt để đủ mang hiền em đến đây? Tại em thấy năng lượng thì khó giải thích đúng không? Ừ. Chỉ là khi ở cạnh thì cảm thấy dạ, đúng rồi, cảm thấy rất thích khi ở cạnh. Thì cái cách thức của thầy là thầy không có đưa quá nhiều lý thuyết mà thầy sẽ để tạo cho mình cảm hứng để thực hành. Cái quan trọng nhất là cảm hứng để mình dám thực hành Còn lý thuyết thì bất cứ sách vở nào hoặc là trường lớp nào cũng có thể đưa cho mình được Nhưng không phải là ai nhận cái lý thuyết đấy cũng có thể cam kết thực hành với mình được thì chị cũng nghĩ rằng là cái cảm ứng là cái quan trọng và thầy chọn mình được thì mong là về nhà mình sẽ tiếp tục duy trì thực hành nhé Nhung nhé Dạ, <laughs> cảm ơn chị Vậy thì Nhung có sẵn sàng để giới thiệu Diviners đến với nhiều bạn bè hơn nữa không? Và Nhung nghĩ rằng là những mọi người ở thế giới bên ngoài kia có cần đến những cái thực hành mà mình đã trải nghiệm vừa qua hay không? Thì tất nhiên em sẽ giới thiệu với bạn bè rồi <laughs> Tại vì rất, cái chuyến này rất là tuyệt vời ừ để giới thiệu và truyền cảm hứng lớn nhất chính là từ cái chuyển hóa của bản thân mình dạ, thì chị chúc cho hành trình chuyển hóa của nhung sắp tới với bản thân mình và với gia đình sẽ diễn ra cực kỳ mãnh liệt nhé dạ. rất là mong chờ những cái feedback và phản hồi sau này của nhung để chia sẻ về chặng đường chuyển hóa cả gia đình của mình nhé dạ em nói chung là chắc cũng sẽ em sẽ tham gia những hoạt động khác cũng ừ em phải có môi trường cộng mọi môi trường yes. thì mình phải mới ở Diviners đang xây dựng một môi trường như thế một cộng đồng như thế và luôn luôn welcome mọi người chào đón mọi người để cùng nhau thực hành bởi vì mình hiểu rằng là uh, cái môi trường ấy, cái năng lượng chung ấy, nó là rất là quan trọng trong việc thực hành của mình nên đây là thứ mà designer sẽ chú trọng xây dựng thì rất là welcome nhung và bạn bè đến gia đình nữa nha yeah. Dạ, cảm, cảm ơn rất nhiều